Ok hello anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Rất vui vì gặp lại anh em trong buổi tối ngày hôm nay Đầu clip như thường lệ tôi xin được cảm ơn anh em Lê Ngọc Sơn đã donate ủng hộ cho kênh Và anh em Quốc Thịnh đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh Cảm ơn hai anh em rất nhiều Ngày hôm nay tôi cũng sẽ làm một cái đội hình rất là hay ho Và đây nó là yêu cầu của bạn Nghi Mây Một trong những fan cũng như là hội viên nữ hiếm hoi trên kênh Chính vì thế là hôm nay tôi sẽ ưu tiên cho bạn Nghi Mây làm cái clip này trước một vài anh em Mặc dù cái yêu cầu của bạn nghi mây thì nó cũng mới đây thôi Và nó cũng khá là khó Theo cái đánh giá của tôi Đấy, tuy nhiên Như tôi đã nói từ trước ấy là ai mà được tôi làm clip ấy Thì người đấy rất là may mắn đấy Thì bạn nghi mây Bạn ấy rất là may mắn vì bạn ấy là con gái Đấy <laughs> Thế là tôi ưu tiên cho bạn nữ anh em nhá Đấy, sinh ra là con gái nhiều ưu thế lợi thế lắm anh em ạ <laughs> ok nha anh em nhá Rồi còn các anh em nào mà chưa đến lượt thì anh em cứ đợi thôi nhá Rồi sẽ đến lượt anh em Rất có thể là sẽ là clip tiếp theo Nếu anh em may mắn nhá ok Rồi và hôm nay chúng ta sẽ đến với yêu cầu của bạn Nghi Mây Bạn Nghi Mây có yêu cầu tôi chơi cái gì Thì cái này tôi xin được không tiết lộ nhá Giữ bí mật cho đến phút chót Cái yêu cầu này nó sẽ rất là hay ho Và tôi muốn là sẽ giữ bí mật đến phút chót cho nó bất ngờ Nó có cái tính bất ngờ anh em ạ Đấy, anh em có thể đoán trong cái quá trình mà tôi uh, mua tướng rồi tôi uh, chọn cái cửa hàng tướng, tôi chọn đội hình thêm thì anh em có thể đoán ra nhá. Nên chơi cái gì. Rồi còn cái uh, chơi cái gì thì tôi sẽ không tiết lộ. Và anh em sẽ dần dần anh em sẽ nó sẽ dần dần hiện ra trước mắt anh em xem mà tôi chơi cái gì nhá. Ui. Cho con Agali của Lai này, human này. Đấy. Chơi gì? <laughs> God Lai à? Có phải không? <clears throat> Ờ pick Clyde, ờ, Clyde pick thêm Clyde vào nào, xem nào. Rồi ok. Rồi không. <laughs> không. Tôi đùa thì thôi anh em ạ. À. <clears throat> Đánh lạc hướng anh em. Đấy, để anh em nghĩ sang một cái hướng khác. Nhưng anh em thấy có cố định là có mấy cái con đấy ở đấy anh em ạ. À. anh em có thể nhận ra được là những cái con gì. Nha anh em nhá. Rồi. <clears throat> Đồ này thì nói chung là chưa ok lắm, chưa ok lắm. Nhưng mà thôi được rồi, cũng gọi là tắm tạm. Ủa, đồ này thì lại không ok cho lắm. Đây rồi. ba warrior đầu game nữa này chốt đồ luôn đánh chuỗi thắng anh em ạ tôi thường là ghép được cái gì là tôi ghép luôn chứ tôi không có đợi rồi tạm thời lấy cái mặt nạ hút máu đã đấy tôi ghép như này là anh em có thể thấy là tôi đánh theo cái con đường là vật lý đấy, anh em có thể đoán nhé nó dữ kiện để bài <laughs> ôi ôi gặp thằng này thua rồi to quá <clears throat> cho xin nhận thắng đầu game mà khó thế nhở thôi rồi cứ từ từ I might be red, but I ain't shy. Nhiều anh em tôi nghĩ là sẽ đoán là tôi chơi gót đỏ Nhưng mà không phải đâu anh em Đây này anh em thấy không Tôi có con Water Spirit tôi chả thể mua <coughs> Đấy Anh em đoán được chưa Tôi lấy đồ vật lý anh em sẽ đoán ra Là tôi không chơi gót đỏ Rồi Còn một cái món đồ nữa có lấy luôn không nhỉ Thực ra thì vẫn có uh, cơ hội để ghép được những cái món đồ hay ho thì thôi Chắc là chỉ chốt một đồ thôi anh em Nhân tiện đây tôi cũng muốn chia sẻ cho rất nhiều anh em hỏi xem là cái phiên bản tôi đang chơi là cái phiên bản gì mà nó đẹp thế Thì đây nó là cái phiên bản trên PC anh em nhá Nó là cái phiên bản Epic Game Đấy, anh em có thể uh, chơi phiên bản này thì có thể là lên Google anh em đánh chữ Epic Game Auto Chat là nó sẽ ra ngay cái kết quả đầu tiên Đấy, có rất nhiều anh em hỏi và hỏi rất nhiều lần Thì tôi trả lời luôn ở trong video nhá để cho anh em tôi nó có quá nhiều câu hỏi và tôi sẽ phải trả lời từng comment thì nó sẽ mất rất nhiều thời gian Chính vì thế là tôi trả lời luôn ở trong video Anh em nghe cái anh em biết ngay nhá Nói ở trong video thì hàng nghìn người là có thể biết được để có thể là tự search Đấy Chứ còn như tôi thấy nhiều người hỏi lắm Và cũng có một vài người hỏi là cái um, cái setting ấy bởi vì là có nhiều anh em đào về xong anh em anh em chơi thì nó không được đẹp như tôi thì tôi cũng nói luôn là Thực ra là cứ mắc setting thì nó sẽ đẹp thôi Nhưng mà có vấn đề ấy Là cái cái cái video của tôi là nó được biên tập anh em nhá Video của tôi không phải là chỉ có quay ở trong game Sau đó thì up lên luôn cho anh em Mà nó có biên tập trở lại Những cái bước hậu kỳ làm cho video nó đẹp hơn Anh em nhá Chính vì thế là anh em nhìn thấy là nó nét hơn là vì thế Đấy Và ở đây tôi cũng có một vài anh em Có một vài cái yêu cầu dạng như kiểu như là Mặc skin cho tướng hoặc là đổi bàn cờ thì tôi cũng trả lời luôn nhá là tôi sẽ không bao giờ đổi bàn cờ cũng như là tôi sẽ không bao giờ là mặc skin cho tướng mặc dù là tôi có khá nhiều skin đấy làm content creator là được tặng nhiều lắm đấy cái bọn nhà phát hành là đôi khi là có những cái event là nó tặng tôi sau những cái đợt giải ấy, tôi livestream thì cũng được tặng khá là nhiều quà Đấy, hiện tại là ở trong tài khoản là cũng có rơi vào tầm đâu đấy khoảng hơn 3.000 coi rồi Chắc bây giờ chỉ sợ cái thằng LSL thôi Bây giờ là có vẻ như là chúng ta đang là người mạnh nhất đấy Khá mạnh Ok Hunter này không sợ Hunter ở bé Cái con Aquaman này mà nó lên được hai sao sớm thì khả năng đánh chuỗi nó cao lắm anh em ạ Ngoài ra kết hợp được với cả một cái bộ đỏ mà có cái con heo ở đây nữa thì nó gọi là tuyệt vời luôn. Bởi vì heo nó gọi ra được thêm một con đệ nữa rồi. Đấy, chúng ta có 5 con nhưng mà thực ra nó là 6 con. Skull Hunter. Con này thuộc tộc đỏ nhưng mà tôi có hai đỏ rồi, tôi không ghép. Không chơi. Sẽ có nhiều anh em nghĩ là tôi sẽ chơi uh, gót đỏ đấy. Đấy, thì các anh em cứ đoán thôi nhá, nhưng mà tôi không mua <laughs> Hiện tại thì nói chung là chúng ta sẽ trên con đường tiết kiệm tiền thôi anh em ạ Xem còn thằng nào nó ăn được tôi không Round này sẽ gặp cái thằng Tùi Ghi này, Tùi Ghi này, round này sẽ gặp này Thằng này chơi khả năng nó chơi um, của Cửa lai vẫn mua bit kẹp vào <clears throat> Khả năng là có bao giờ nó sẽ là Con Lai Blade Lai xong rồi kẹp với cả bit không nhỉ Bộ đấy cũng ghê đấy Với đam to lắm <clears throat> Nó bị cái bắc đam ấy Cái bắc đam ở con Lai Blade Lai, ấy Xong rồi nó cứ lẩy lẩy qua lẩy lại Nó tăng stack Vẫn còn anh em ạ Hôm trước tôi thử chơi vẫn còn Rất mạnh Như này tôi nghĩ là đủ Không cần áp đâu Có áp không nhỉ Còn thằng uh, Thằng Quang LV gặp rồi này Tức là có thằng có chuỗi là gặp rồi Không cắt được chuỗi của nó này Rồi Vậy là còn hai thằng là cái thằng Du Dích Và thằng Thanh Thằng Thanh chưa gặp hai thằng Vẫn ăn được Đội hình này vẫn ăn được Không vấn đề Du Dích này thì yếu đang eco Còn thằng Thanh kia thì Chúng ta sẽ gặp ở round 11 <clears throat> Anh em thấy là tôi để cái bàn cờ nó khá là nhiều Quên mất vừa nãy đang nói dở Cái lý do làm sao mà tôi không đổi bàn cờ và cũng như là không đổi cái con uh, ờ, chat ấy Flyer ấy thì tôi cũng xin trả lời các anh em luôn Cho các anh em chưa biết Còn tôi biết là có rất nhiều anh em là đã biết rồi Đấy, tuy nhiên là có một vài anh em là mới xem kênh thì chưa biết thì tôi cũng xin trả lời lại cho anh em một lần nữa Là cái lý do tại làm sao mà tôi không có đổi bàn cờ Cái thứ nhất là tôi chơi tôi quen cái bàn cờ này rồi Phải nói thật là vì cái cái bàn cờ này này Nó làm cái bàn cờ mà nó làm cái bàn cờ màu là nó là màu hơi tối Nó ngả về cái phần là màu tối và nó ít màu sắc Nó khiến cho những cái con cờ ấy, nó nổi hẳn lên Nó rất là dễ nhìn Đấy, xếp ở cái vị trí nào rất là dễ nhìn Để tôi có thể là kiểm soát được ở trên cái bàn cờ Tôi tôi có cái quan niệm ấy Để chơi ấy là không cần đẹp Tôi không cần một cái bàn cờ quá sặc sỡ Quá nhiều màu sắc Hay là quá nhiều những cái ánh sáng hiệu ứng Tôi chỉ cần một cái bàn cờ dễ nhìn Để làm sao Để cái lúc mà hyper roll ấy Khi mà tôi vứt cờ xuống cái bàn cờ ấy Tôi roll nhanh ấy Trong những cái lúc mà tôi cuống nhất tôi có thể tìm ra được cái quân cờ mà tôi cần bán anh em hiểu không đấy đấy là cái lý do mà làm sao mà cái bàn cờ này tôi được chọn nó rất là đơn giản và dễ nhìn anh em cứ để ý mà xem màu sắc của nó là khác hẳn với những con cờ luôn đấy nó bật thẳng ra đấy là cái lý do đầu tiên cái lý do thứ hai lý do mà tôi không có thay đổi bàn cờ ấy, nó chính là nó là mang tính chất gọi là tâm linh một chút bàn cờ này khá là may mắn Chờ, theo tôi đánh giá là khi mà tôi làm content ấy, làm cái bàn cờ này khá là may mắn làm phát nào là gần như là ăn phát đấy luôn chứ không phải chơi đi chơi lại nhiều đấy tiết kiệm một thời gian <laughs> đỡ mất thời gian cho tôi anh em ạ đương nhiên rồi chúng ta không quá mất nhiều thời gian thì ừ, sẽ rất là vui còn nếu ngồi làm content cả ngày không làm được ấy top 1 top 2 thôi chứ còn top 3 up lên chắc cũng chả có ai xem đúng không anh em đúng không đấy đấy là lý do làm sao mà tôi rất là yêu quý cái bàn cờ này đấy, nó giúp tôi có cái may mắn trong cái việc làm content gặp những cái đối thủ nó gọi là ok nhẹ nhàng hơn đấy rồi có những cái quân cờ nó ra nó đúng rồi cái content thế là ok rồi vui rồi đấy là cái thứ thứ hai cái nội dung thứ hai cái lý do mà làm sao mà tôi không có đổi bàn cờ cái lý do thứ ba nữa còn một cái lý do cuối cùng Đấy chính là cái lý do là tôi để như này để cho anh em dễ nhận biết được là hàng real và hàng fake Cứ cái bàn cờ này anh em nhìn phát bàn cờ này với cái con chat player này là chắc chắn là tôi nhá anh em nhá, không nói nhiều ba dấu hiệu nhận biết hàng real Thứ nhất là cái bàn cờ Đấy, thứ hai là cái con chat player Và cái thứ ba nó chính là cái avatar Thế thôi đơn giản Và có một cái điều nhận biết dễ hơn Đấy chính là cái việc anh em chào tôi đúng tên Đấy đúng kênh và tôi chào lại Rất đơn giản Đấy anh em thấy không Đấy, ba lý do đã đủ thuyết phục anh em nhá. <laughs> Rồi, chúng ta lên 7 chúng ta kẹp bốn đỏ thôi anh em ạ. Giữ chuối. Trời con uh, ờ, tút ca vào có thêm hai bit nữa này. Mạnh đấy. Bốn đỏ kẹp với cả hai bit xong rồi là còn warrior nữa. Cái đệ của cái con heo ấy Sau khi nó được gọi ra nó vẫn được hưởng cái tộc bít Đấy khỏe Ok Trên này có thằng chuyên mết đấy Đấy chuyên mết à Hơi căng Tức là late game là sẽ có một nhà chuyên mết nữa Nhưng mà cái đội hình của tôi thì nó lại Nó lại không kẹp cá Thực ra thì kẹp cá cũng được Thôi để tính sau Lên game tính Ui, thằng này mạnh này Chết rồi Gặp thằng này khả năng cao toàn Cái thằng Quang LV thì nó chỉ còn thiếu một con mèo nữa thôi Nó chỉ cần có hai con mèo thôi là nó ăn được cái đội hình này của tôi hy vọng là nó không nó gặp gặp gặp nó sớm gặp nó sớm đúng không trước khi nó ra con mèo ui mày quá anh em ơi gặp đúng cái đao này vẫn có cơ hội ăn được thằng này ăn được ăn được ăn được ăn được không sao <clears throat> thằng này ăn được yên tâm ôi heo chưa kịp gọi đệ nhưng mà không sao vẫn ăn được vẫn ăn được vẫn ăn được đó ờ, nhưng mà còn gặp cái thằng uh, ờ, lsl kìa thằng đấy thì nó có cái hai con mèo rồi à? nó có hai con mèo khá khỏe đấy từ từ nha, cái đoạn này là phải xử lý một chút anh em cũng thấy là nó bắt đầu nó dần nó ra cái đội hình rồi đấy anh em có đoán được chưa đến cái đoạn này anh em đoán được chưa chắc anh em vẫn chưa đoán được đâu mà từ từ bình tĩnh nhá đấy tôi tôi, tôi thấy cái con này mua được này tôi phải mua thôi anh em nhìn thấy nó giống gót đúng không <laughs> liệu rằng có phải gót không <clears throat> có phải gót không hay là warrior chín warrior à <laughs> chín warrior tại sao lại bán doom chắc chắn là không phải rồi ok rồi cứ bình tĩnh anh em nhá bình tĩnh bình tĩnh sắp ra rồi sắp sắp sắp lên hình rồi đấy anh em ạ còn một chút nữa thôi Chút xíu thôi Không gặp cái thằng LSL sớm ấy là, là toang đấy Đội hình này của tôi nó form ở giữa game yếu lắm Cũng chỉ là bốn đỏ kẹp Guardian vào thôi Nó sẽ không thể mạnh được bằng bằng, bằng cái thằng kia đâu Tôi có lẽ tí nữa tôi sẽ lên 8 và tôi sẽ kẹp vào nó và là là là, sáu 6 warrior kết hợp với 4 đỏ ở level 8. Sáu <clears throat> warrior bốn đỏ Chưa ra con sói ấy, cay nhở Cần con sói sáu warrior bốn đỏ kẹp được cả hai bit nữa sáu warrior bốn đỏ hai bit từ level tám Ôi thôi chết rồi Đặt như này thì con heo nó nó bị giết đầu tiên rồi Thế thì lại không gọi đệ được Chưa kịp gọi đệ À đâu Ô được không? Ui không được à Thực ra thì cái đội hình này thì cũng không thể toan quái được Chúng ta đang ở level 7 Và chúng ta đang có Ở đây nó là bốn đỏ Khỏe lắm Kiếm gãy à Món đồ này cũng không cần lắm anh em ạ Cho mấy cái món đồ này không cần thiết Superman này Ok Đây rồi liên 8 bốn đỏ Thiếu con sói Con sói thay cho con uh, Con con gót Thay con gót là chúng ta được hai bit nữa Rồi Lấy đồ luôn Ok Chuyện này có cả Goblin à quay đài đấy Chuyện này tôi đánh là đam vật lý anh em ạ Đánh đam vật lý nhưng mà lại gặp nhiều Goblin này thì lên game có vẻ không có đam Không có đam phép để ăn được không nhỉ Chưa biết nhưng mà anh em có nhận ra không Anh em có nhận ra bài chưa Đấy tôi lấy đồ như này anh em chắc anh em cũng gần như là có một vài anh em đã nhận ra rồi Đấy <clears throat> Chuỗi cộng chín rồi Ui gặp thằng kia ở mấy cái round cuối sợ mất chuỗi không nhỉ? Sói này Thay vào cho con này đã Từ từ đã hai bit vào đã anh em ạ Ăn nổi cái thằng kia không Trời ơi nhìn nó to quá anh em ơi Mết kẹp có kẹp cá vào không nhỉ Kẹp cá vào khi khi khi mới mới mới ok ấy Đỏ này có khi lại vẫn chưa đủ Khả năng gặp uh, ờ, gặp ở cái round 18 19 thì thua. Đội hình này nó chưa chưa chưa mạnh ở cái giai đoạn này anh em ạ nhất là gặp ừ, bọn cao tơ ấy cái đội cái bộ uh, mết nó cao tơ và cái bộ warrior uh, giữa game này chưa đủ mạnh phải kẹp được hai cá rồi cơ vì cái đội hình này của tôi ấy, thực ra đam nó chỉ đến từ cái con con con con aquaman thôi đam nó chủ yếu nó đến từ con aquaman thôi anh em ạ Gặp ở round 18 hay round 19 đây Gặp càng sớm càng tốt thôi Càng muộn nó càng form được nhiều bài Bởi vì nó đang chuỗi thắng mà anh em Nó chơi Goblin Mech của nó đang chuỗi thắng Sợ thật sự Nếu mà nó chơi cái bộ khác thì có vẻ như là Vẫn có thể ăn được chơi mấy cái bộ vật lý là tôi ăn Đấy ví dụ nó chơi Hunter Nó chơi Exorcist là bây giờ tôi vẫn ăn được Đấy còn nếu mà nó chơi những cái bộ bắn trưởng Thì khả năng không ăn được đâu này Chả nhẽ lại lên 9 Beat Glacier này Đấy, thằng này nó đã vứt con Live Bloodline rồi này Ra cáo, ra sâu các thứ chuyển sang Beat Beat vẫn ăn được, tầm này Beat vẫn ăn được Warrior thì nó không sợ Beat ở cái tầm này Trừ khi nó là 6 Beat thôi 6 Beat thì tôi cũng 9 Warrior tôi cũng ăn được thôi Ui, thằng kia là bị mất chuỗi rồi kìa Quang LV ăn nào Tôi không được gặp nó Mà tôi bây giờ khả năng là bị nó cắt chuỗi Quang LV mạnh thế nhở Thực ra tầm này tôi form đội hình thì như này là nó đã gọi là chuẩn bài ở cái level này rồi Đấy nên là bây giờ ấy Tôi có xả lửa thì nó cũng chỉ full hai sao thôi Ôi nó sắp sang nhà tôi nó đấm rồi này Ăn nổi không nhở Mất chuối cho thằng Quang LV thì thì cũng không mạnh lắm Vẫn bị mất chuối Quẹt mực Ui mực quẹt ngu Ồ được quá được quá Nhưng mà vẫn có ăn được không Nhìn trông to quá Mực quẹt ngu rồi mực quẹt ngu rồi hay quá Được không được không được không được không được không được không Ok ok ok ok ok hay hay Hay quá Rồi Úi dồi ôi giữ được chuỗi luôn đến round thứ 20 này Đó, Thằng Quang LV chơi Goblin lại đang có chuỗi Rồi chúng ta roll tiếp rồi Run mãi con gót này nó mới lên được hai anh em ạ. Ok. Swordman. Swordman còn chưa lên được hai. Ok, chắc là đến tầm này thì anh em đã nhận ra khi mà tôi đã form được đến như thế này rồi <laughs> Đây Xin được trân trọng giới thiệu cho anh em Trong clip ngày hôm nay tôi sẽ dồn toàn bộ đồ cho cái con Stone Spirit Đấy, mới làm lại mới làm lại um, model mới làm lại cái um, model của cái um, cái con này và trông nó rất là to trông đánh nó rất là lực Đấy, nên là hôm nay tôi quyết định là tôi dồn toàn bộ đồ nó xem là nó mạnh như nào anh em nhá mạnh đến cỡ như nào ok <laughs> chơi thì nó hơi ảo một tí nhưng mà anh em cũng không lạ gì với cái cách xây dựng này nếu anh em theo dõi lâu Bởi vì là đợt trước tôi đã từng xây dựng cái cách xây dựng này Để tôi làm content là dồn đồ cho con Tutka rồi Đấy, nhưng mà ừ, trận này thì tôi thay con Tutka bằng con Stone Spirit thôi Để xem mà sức mạnh của con này nó như nào nào Ui, thằng này to đấy Già hai luôn ạ Già hai Blink Cắt chuối luôn Của thằng Quang LV Hai thằng này cắt chuối À không không, thằng này thằng khác Thằng này thằng khác Chuyện này có 2 mét cơ à Bây giờ mới để ý Vậy là chuyện này có tới hai thằng mét Mà tôi vẫn ăn được cơ Bằng một cái lý do thần kỳ ở đấy tôi vẫn ăn được nó Ok Có thể là do là là bây giờ là tôi có bốn đỏ nên tôi ăn được đấy Không những là hai mét mà nó còn là 3 mét anh em ạ Chuyện này có tới ba thằng chơi mét luôn ba thằng chơi mết và một thằng chơi mết đang chuẩn bị xuống hố một thằng chơi mết đang chuẩn bị xuống hố rồi ok bây giờ hiện tại chúng ta đang có hai gót kết hợp với bốn đỏ và sáu audio. ui lại gặp thằng này là sao thôi xong rồi vừa gặp xong à lần này liệu có ăn được không ăn nổi không ui kìa con già nó quẹt kia Thôi chết rồi Không được rồi anh em ơi Ơ sao lần này khác vừa lẫy nhở Không ổn không ổn không ổn không ổn Không ổn Ui rồi ném hay quá con con không Được không được không được không được không Không được rồi Lém phát lửa lém Ui chết rồi Chết rồi Ui rồi lém được phát lửa thì ngon Lém phát lửa vào đầu con già thì là nó không tung trực trưởng đâu <laughs> Thôi không sao Rồi chúng ta sẽ dừng lại ở đây Chúng ta roll con Stone Spirit nha anh em nhá Stone Spirit bây giờ nhìn lực thật đấy Đúng là người đàn ông lực điền Nó mới hai sao thôi mà nó to hơn con ách 3 sao luôn Trông giống như là một cái con con bài 4 tiền vậy Trông rất giống một con bài 4 đô Và trận này tôi lấy đồ anh em thấy là tôi toàn lấy đồ bắn trưởng thôi Để tôi gia tăng cái sức mạnh bắn trưởng cho con này Stone Spirit với những cái cú lém liên tục Đấy, cú lém đối thủ liên tục Như một vận động viên bóng rổ Cặp <laughs> quang này Goblin trên này sẽ có một người chơi Goblin Bây giờ cái tầm này là kẹp hai gót hai gót vào là nó cũng gần như là nó lém liên tục rồi Có vẻ đam cũng không mạnh lắm nhỉ anh em nhỉ nhưng mà so với bảng đam vẫn còn bé hơn đam con gót ở vua God of vua đam to hơn hẳn luôn Mặc dù không có đồ à. Cái clip này sẽ cho anh em biết sức mạnh của con này Đấy Đánh giá sức mạnh con này liệu rằng nó làm co nó có mạnh không Ok Rồi xuống tiếp rồi Đưa lên được 3 sao rồi mới up cấp anh em nhá Bao giờ 3 sao thì chúng ta sẽ lên uh, up lên level 9 Level 9 thì chưa được Phải lên level 10 thì mới đủ bộ Level 10 sẽ có 6 đỏ và 6 barrier, hai god Ok. Chuyện này lên là hơi bị muộn đấy. Gặp thằng này ăn nổi không? già quẹt ngu nhưng bây giờ nó toàn là những cái con mạnh rồi. Full hai sao rồi, rồng hai sao, già hai sao thì không ăn được đâu. Tầm này thua đâu. Ơ già quẹt ngu đấy. Ơ sao già nó bắn trưởng được hai lần liên tiếp nhỉ? Vô lý vậy. Khỏe quá Thằng đấy là nó khả năng nó chơi 12 con đấy Khỏe thật sự luôn Kẹp 6 human vào sớm lên được 12 thôi <clears throat> Trận này có cung nhưng mà cung đuối rồi Cung tập này đuối rồi Vậy là có nhà mết là nguy hiểm này hai nhà mết luôn nhưng mà có một cái nhà mết ở phía trên là nó nó có thể lên được 12 Còn cái nhà mết phía dưới thì thực ra đang đánh chuỗi thắng Nhưng mà nó lại không kẹp 6 human Mà nó đang chơi là chỉ có 3 human thôi Nhưng mà nó kẹp rồng luôn Cho chơi cẩn thận để đánh chuỗi đấy Đánh rất cẩn thận Cái nhà phía trên thì mặc dù là không có chuỗi thắng Nhưng mà đang có có có human vào thì khả năng là nếu mà thắng có những cái trận thắng ví dụ gặp cái thằng hunter khả năng thắng là nó sẽ có những cái um, ờ, cái cái quyển sách và từ đấy thì nó sẽ lên được 11 12 nó dễ thôi. Rồi ờ, chúng ta thì vẫn phải chơi ở 8. Nếu mà cái con con con uh, Stone Speed mà nó không ra sớm thì chúng ta sẽ còn chơi ở 8. À. Từ anh em không khô máu được. Chơi từ từ trong lúc roll cái con Stone Spirit thì phải roll thêm cái ờ, con ờ, Scottman cũng như là con God of War và con Aquaman lên được 3 sao nữa anh em ạ. Nói chung là đã roll là roll tất cả lên 3 sao luôn chứ còn không có roll một mình nó. Chúng ta xác định chúng ta chơi ở 8 mà, Đấy còn nếu mà roll một mình nó thì lại không chơi kiểu đấy. Một mình nó thì không gánh được, phải tất cả cùng to thì mới gánh được cơ. Bây giờ chắc ở tầm này tôi cũng chỉ là gọi là giữ máu thôi chứ không ăn được ai đâu. Tầm này đang yếu rồi. Những cái thằng này nó đủ bộ thì nó sẽ mạnh hơn tôi Vẫn ăn là thằng Goblin luôn Ờ Mà cái con God of War nó, nó gánh thật đấy Anh em nhìn cái con God of War này Đàm 5.000 luôn Trong khi uh, con Stone Spirit tôi dồn đồ mà đam nó chỉ bằng lửa Rồi, lốt tiếp đó chết rồi, con này phải thu máu anh em ạ Đầy slot rồi, thôi xuống luôn Ra đi mày ơi Bạn ơi đây một con hai con nữa hai con nữa hai con nữa hai con nữa hai con nữa hết tiền rồi 30 tiền ui ra đi ra đi ra đi ra đi ra đi ra đi ra đi 14 tiền thôi hết tiền rồi ôi rồi ra đi nào ui tôi chết tôi rồi hết tiền rồi tôi chết tôi bán con gì đi đây ờ bán con súng man đi à Bán súng men đi đã anh em ạ Bán súng men đi đã Từ từ Quả đúng là khô máu luôn đấy anh em <laughs> Cay rồi đấy Rôn đéo ra anh em ạ Đùa Rôn, rôn hết tiền luôn ạ Trong khi bọn nó Bây giờ bọn nó lên 11 rồi kia kìa Một thằng lên 10 Một thằng 11 Hai thằng mết đang có chuối Trời ơi Tôi bây giờ tôi vẫn đang đánh được 8 hết tiền Cay thật bố tiền level 8 rồi anh em ơi Rao sau vẫn phải roll cơ Roll tiếp nào Stone ra đi bạn ơi Ra đi Ra một cái nhẹ nhàng nữa nào Không mẹ có ra không <laughs> Úi rồi chửi là ra Cứ chửi là mới ra anh em ạ à. Thế đấy Ok ok Thôi được rồi Thế rồi bây giờ không không, không cần roll nữa Bây giờ lại giữ tiền rồi Vai đái thật sự anh em ạ Hết tiền <laughs> Level 8, 8 tiền Số thì cũng đẹp đấy Con số này thì cũng là một cái con số may mắn đấy hai số 8 Liệu rằng có may mắn được như như cái con số 8 không Thì chắc là câu trả lời là không Mẹ luôn đến round 28 mới ra Tali lên 3 sao ạ Những cái con khác thì vừa lấy nó cứ ra rồi kiểu cặp đôi cặp đôi cặp đôi Thiếu đúng một con Là nó lên được 3 sao nhưng mà không ra Ờ... Úi rồi Thế nào Xem nào, ba sao có ra gì không? Mạnh phết đấy. Ui. Ui. Hất lên. Ui là mạnh phết đây anh em ạ. <laughs> được đấy, được đấy, để xem nào, để xem nào. Có vẻ được đấy nhở Được đấy, để xem nào. Round tiếp theo xem nha anh em nhá, tôi không để ý ra vừa rồi. Nhưng mà có vẻ khá khỏe chứ. Khá khỏe đấy, khá khỏe đấy. Trông cái cú lém của nó rất là lực mà lên nhớ là những cái cú lém này ấy là đam của nó 600 đam đấy nha anh em nhá Không ít đâu 600 đam là nó tương đương với một cái con bom rồi đấy Cái cú lổ con bom nó cũng chỉ 600 đam thôi Ngoài ra thì cái việc mà nó lém lên nó hạ xuống ờ, nó còn stun nữa Nó có stun luôn Khống chế Đấy, khống chế diện rộng mà lại còn gây đam vật lý Ờ Tức là nếu mà đối thủ mà kẹp kháng phép vào là nó cũng sẽ không thể nào mà có thể giảm được cái sức mạnh của cái trưởng của con này nào xem lại nào chúng ta xem lại nào gặp bit này glacier bit xem nào ném lên đi hất lên đi đúng rồi ủa <laughs> chào mừng anh em đến với cả giải bóng rổ nhà nghề nba và đây là Giao Minh <laughs> Lém được đúng phát Ủa 19 máu đi luôn đấy hả Dã man thật sự <laughs> Đẩy kinh thế Đẩy kinh thế nào rồi ờ, ok thì bây giờ chúng ta lên 9 nó lên 10, bây giờ phải lên 10 mới kẹp được 6 đỏ. Lên 10 kẹp 6 đỏ. Ở 9 thực ra vẫn kẹp được 6 đỏ nhưng mà phải vứt 6 warrior đi mà warrior giờ lên bố nó ba sao chả nhẽ lại vứt cái con ấy. Vứt vứt cái con uh, uh, con Aquaman thì bây giờ nó, nó buồn cười lắm. Không, không vứt Aquaman anh em nhá. Chúng ta sẽ không vứt Aquaman. Nên là phải lên được level 10 lên 9 thì kẹp vào được gì kẹp được vào bốn gót kẹp thêm gót được thôi lém liên tục thôi anh em ạ đấy để xem là bóng bao nhiêu quả bóng nó vào rổ được nhưng mà cái cái con này của tôi ấy nó thiếu cái gì anh em biết không thiếu mala trận này không có đồ ma lăng chính vì thế là cái con này nó tung trưởng nó hơi chậm ném nó hơi bị chậm một chút đây rồi giáp phản rồi anh em giáp xoay Ok sáu đỏ sáu đỏ thì phải trở level 10 Rồi Chúng ta sẽ um, Lên 9 thì chúng ta sẽ cho tạm một con gót nữa vào <clears throat> Không biết là round này nó có thể hiện được nhiều không Nhưng mà bây giờ chúng ta chỉ có toàn gặp mết thôi anh em ạ Hai nhà còn lại là hai nhà chuyên mết trong đấy một cái nhà là level 11 và một nhà là level 12 Ui gặp nhà thằng nhà này thằng yếu hơn này Level 11 vào phát lém lên luôn Ui khỏe đấy nhở Ui lém cũng kinh đấy Stun lâu phết đấy anh em Tun lâu phết đấy Ui rồi Ảo <laughs> thật sự <clears throat> Lém lên cái là có đấm được gì đâu Đấy ui rồi Mạnh ấy chứ Mạnh đấy Ui tôi có chuối luôn này Cắt chuối thằng kia không không cắt được, nó cắt chuỗi của tôi luôn Càng ấy Càng phết đấy anh em ạ Càng phết Bây giờ kiếm cá kẹp vào không anh em Kiếm mẹ cá kẹp vào Kiếm hai cá kẹp vào, cắt chuỗi nó Ok Lên chín kẹp cá thôi Đây rồi, ui, đây rồi, đây <laughs> ok bạn ơi Lên chín thôi bạn ơi Ôi nhưng mà Vừa lấy roll hết tiền rồi Không đủ tiền lên 9 anh em ơi Thôi thay một con ra vậy Ok Phá như này là vừa phá bộ Warrior Vừa phá bộ bốn đỏ luôn đấy Chỉ kẹp vào có có có hai cá thôi Level 8 đánh với level 12 ạ Vãi đái thật Không được rồi khỏe quá Ui ôi nó 9 mét bố rồi Kẹp ca lông nữa Ui Ui Anh em nhìn cái cú lém vừa rồi không Ui được cái nhở, được cái nhở, được cái nhở Không không không không anh em ơi Nhìn có vẻ như là ăn được Nhìn có vẻ như là ăn được Ui solo được không Ui rồi ôi Được quá anh em ơi Ui rồi Lém một phát chết luôn con flame anh em ạ Lên lên lên lên Lên lém lên lém lên Đúng rồi Ui hay quá Mày chết <laughs> Cả lồng của chúng tôi Ui rồi ôi anh em ơi ăn được luôn này hay quá anh em ơi Nó tối thượng ở level 12 rồi Kẹp được cả thêm một ca lông khống chế Mà vẫn thua <laughs> Tôi ở level 8 anh em ơi Ảo <laughs> thật sự Thôi rồi Bây giờ chúng ta Tôi nghĩ là lên 9 Lên 9 thôi Lên 9 kẹp vào 6 warrior đã anh em ơi Cho giáp vào to đã Ổn quá anh em ơi Ổn quá Thật sự là, là, là cảm giác như là rất ổn nhá Như là rất ổn nhá Bây giờ lên 10 là kẹp gì? Kẹp cá chứ còn kẹp gì nữa anh em <laughs> Lên 10 bây giờ không không không không chơi 6 đỏ nữa Bây giờ là chúng ta lên 10 là chúng ta kẹp 4 cá vào anh em ạ à. 6 đỏ gì tầm này nữa đâu Đánh với 9 mét đúng không Ok Được đấy khỏe quá anh em ơi Để tôi, tôi cướp, cá lông anh em nhá Xây cuối Cướp cá lông Ồ oh. Nhảy vào đây, kinh đấy, kinh đấy, kinh đấy 9m cơ à À, 9m 5 rồng tối thượng à À, kinh đấy, kinh đấy 9m 5 rồng tối thượng với chúng tôi Úi rồi ôi, anh em nhìn kia Nhìn con Stone Spirit của tôi kìa Trời ơi, trông kìa Vãi đái không ôi ôi ôi ôi ôi rồi ôi Ui dồi ôi, một mình nó solo với tất cả luôn anh em ơi Ảo <laughs> thật sự luôn Thôi thôi thôi thôi, thôi. Kiếm ngay con cá vào <laughs> Ảo quá anh em ạ à. Ảo quá Ảo quá mẹ ơi Không thể tin được luôn Chơi kiểu này thì mất khách quá Mất khách quá rồi anh em ơi Thật chứ thề Tôi cứ cứ cứ thấy là cứ tôi cầm cái bộ gì mà y như rằng là trông vô đối thế như này Vô đối thật sự luôn đấy không hiểu kiểu gì luôn Đội hình và anh em lên nhớ là Cái giai đoạn mà bọn nó lên level 11 ấy Là tôi vẫn đang ở level 8 ấy nhá Xong tôi luôn hết tiền Thế mà bây giờ anh em nhìn này Tôi lại nhiều tiền rồi Tôi lại chuẩn bị lên 10 rồi full bộ <laughs> Mà cái tầm này tôi đang ở 9 mà tôi còn ăn được nó Thì lên 10 chắc chắn nó làm gì có cửa anh em ơi Ui cà lông lên được hai liệu có cửa không nhở Cà lông 2 sao thì sao Cà lông 2 sao thì có ăn nổi không <laughs> Chưa biết Đấy Bây giờ biết anh em ạ à, Bây giờ biết cứ bình tĩnh nhá Để xem nào Ca lông 2 sao quá nữa <laughs> Ủa chưa rồi Không không không không không ổn không ổn không ổn không ổn Đứng bên này không ổn Đứng bên này ca lông 2 sao dồn đồ mạnh quá anh em ạ Dồn đam mạnh quá dồn đam mạnh quá Dồn đam mạnh quá Chưa rồi chưa rồi chưa rồi chưa rồi Chưa rồi không không không không không không ăn được rồi Không ăn được rồi anh em ơi <laughs> Không ăn được rồi <laughs> Hết cười rồi anh em Hết cười rồi Bây giờ tầm này khóc rồi Khóc rồi Ôi Không được không được không được Phải chuyển vị trí Con này đứng ở đây không ổn không ổn Ok sáu đỏ không? Hay là sáu đỏ đã nhỉ? Lên 10 kẹp sáu đỏ vào Không, sáu đỏ thì thực ra là không có kháng phép thì chết đấy Không có kháng phép toang đấy Thôi thằng nào không không không chơi sáu đỏ được Rồi, không mua Không mua anh em nhá Sờ, sờ tôm Saman cũng chịu đó Không kẹp sáu đỏ được Bây giờ chỉ có kẹp thêm gót Gọi là Kiếm thêm con God Apply giữ máu Ở level 10 Đấy Ngoài ra thì cũng tăng khả năng là lém Cho những cái cú lém của con này nó sẽ được nhiều hơn Nha anh em nhá Chứ tôi thấy là cái tầm này là vận động viên Nhưng mà có vẻ như hơi mỏi tay <laughs> Lém là chắc là hơi mệt Hơi mệt đang bị chấn thương anh em ạ Cần có bác sĩ vào Đấy Dấu thập, dấu thập đỏ, chữ thập đỏ vào để, để cứu thương tí chữa lành cho cái tay của anh ý để anh ý có thể là lém được nhiều hơn lấy cái gì đây huyết trượng hay là hút máu đây tôi nghĩ là lấy cái hút máu tôi lấy cái hút máu hút máu này này thì nó lém lên sau nó đấm một phát nó trừ giáp anh em ạ trừ giáp thì lém nó sẽ khỏe hơn sau khi bị trừ giáp thì cái con tay đi này nó lém nó sẽ mạnh hơn nha anh em nhá đấy cũng chính là lý do tại làm sao mà tôi kẹp một cái slot để có thể là combo với cả cái con quẹt mực và cái con Aquaman đấy anh em. Đấy là lý do là tôi um, kẹp vào để trừ giáp để nó lem nó khỏe hơn. Ok. Nó lên được coi coi như là mắc bình rồi đấy. Full hai sao, thiếu mỗi con rớt hai nữa thôi là coi như là nó gọi là mắc rồi. Ở level 12 là không thể mạnh hơn được nữa rồi anh em nhé Con này nó full hai sao rồi. Bây giờ chỉ có đưa lên 3 sao thôi. Ok. <laughs> Ui trời ơi, bạn ơi. Bây giờ thì làm sao Bây giờ như nào Bây giờ tôi hỏi bạn như nào Bạn như nào bạn muốn gì Như nào như nào Bắn đi bắn đi Ờ cô, cô bắn ở đâu <laughs> bao không nhấc tay lên được thì mày cũng không bắn được Ờ nhưng nào như nào như nào như nào như nào ui giời <laughs> bắn bắn đi bắn đi bắn đi bắn được ba bốn phát thôi xong rồi lại lên trời ơi giời hạ xuống thì lại bắn được ba bốn phát lâu phết đây anh em ạ tun lâu phết đấy chứ đâu ít đâu Mặc dù thằng này nó, nó có chống hồi máu đấy anh em Nhưng mà nó, cái chống hồi máu của nó ấy Nó cũng có giới hạn về thời gian ấy à, Nó lại bay lên trời nó hạ xuống thì nó lại hồi được máu Ảo <laughs> thật sự Khỏe đấy chứ Khỏe đấy chứ Ok Rồi kiếm cá nữa nào Up lên 10 kiếm tới Sulami cho dễ anh em ạ Rồi Rồi này Ốc lên được hai sao một con cá nữa Một con cá nữa Ui giời Không ra Chán thật sự Ít ra phải cho con Medu nhỉ Siren cũng không ra luôn ạ Trông lém lực phết đấy Một phát lém vào 4.000 đam anh em ạ Dã man thật sự luôn Lém một phát đầu tiên vào đúng cái chỗ đông người là 4.000 đam luôn Ok bạn ơi, tôi chấp nhận solo này, tôi chấp nhận solo này. Ồ ồ. Ờ như nào bạn ơi. Ui rồi, Grenadirat vẫn còn đằng sau còn, cướp được skill của con cá lông. Rồi bây giờ lại solo. Trời ơi, một cái con một tiền solo với con 5 đô à. Anh em nhìn kìa, có gợi như ý rồi nhá. Có cả ba tia rồi nhá, không yếu đâu. Không yếu đâu. Đồ này là cũng mắc binh lắm rồi đấy. Đồ này là nó cũng gọi là bố của mạnh rồi. Mà đéo ăn được luôn. <laughs> Mạnh quá anh em ơi Đùa chứ thật đấy Nói chung là tôi nói thật với anh em là tôi đã khám phá không biết bao nhiêu sức mạnh tiềm ẩn của bao nhiêu cái con bài rồi Dã man thật sự Chỉ có trên kênh Game Today anh em nhá Đấy, Anh em thấy hay mà anh em chưa đăng ký có thể đăng ký kênh để xem những cái clip hay hò trên kênh của Game Today Chán thật Roll Lên được 3 sao cho con gót vào này Vẫn chưa ra được con con con con cá nào Bây giờ là chúng ta ở trong cái round này Riêng cái round này chúng ta sẽ lém được nhiều hơn đấy <clears throat> Chúng ta sẽ có một cái round tận hưởng Cái con uh, Stone Spirit nó lém được liên tục Còn tôi thì tôi chắc chắn là tôi sẽ kẹp bốn cá vào đó Chơi với nhà 9 mét này thì kẹp bốn cá vào đó Ok Tôi nói thật bây giờ cái tầm 9 mét mà tôi kẹp hai cá vào mà tôi nhìn bọn này nó đánh có vẻ nó không si nhê gì nữa. Với cái con Stone Spirit này. Stone Spirit rất trâu. Ui giời, cái tầm này thì bạn ơi bạn trừ giáp rồi này. Thế thì bạn bị đẩy nhiều máu. Ồ. Ui rồi ơi, còn hai máu. Bạn vẫn có cơ hội sống đến ra 39 à? Ôi rồi ơi, bốn cá đây rồi anh em. <laughs> Thế thì đây nó sẽ là cái cơ hội cuối cùng của bạn rồi. Sẽ không có cái cái round 40 đâu Sẽ không có cái round 40 đâu anh em ạ à. Anh em nhá Có có cho nó round 40 không nhở Thôi bốn cá vào Như thế là đã quá đủ rồi anh em ạ à. Ok <clears throat> Rớt lên được hai rồi nhá Mắc binh rồi nha anh em nhá Đấy xài hết tiền cuối cùng cũng lên được cái con rớt hai Ok và chúng ta sẽ đến với cả cái round quyết định ở trong trận trận đấu <laughs> Nào Xin chào mừng đến với giải NBA Ồ, Rào mình đã lém được quả đầu tiên Trúng rổ Ui là bờ linh xuống dưới này Nó lấy bây giờ nó ghép cái bờ linh cho con con ca lông Đấy nhưng mà khổ quá Bờ linh xuống dưới bị trừ giáp với kia Thôi xong rồi bạn ơi Thế thì Ui rồi lém mà mất bao máu luôn Đấm không ra chết rồi Không cần phải lém <laughs> Xong chưa Ui rồi mạnh quá anh em ơi Mạnh quá Rồi ôi chưa bao giờ thấy một cái con nào mà nó tung hứng và nó lại khỏe như cái con này Thật sự là như thế luôn 11.000 đam Cho cái round cuối cùng anh em ạ à.